rồi mọi người mặt luôn Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Lauren Chichi UK mình là Kim Thì hôm nay là ngày 1 tháng 5 Cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của Kim và anh Tony các bạn Tuần trước thì mẹ chồng mình cũng có nhắc là sắp đến kỷ niệm ngày cưới rồi đó Hai con có định làm gì không? Thật ra là mình không nhớ luôn mọi người nên là mẹ chồng có nói là nếu như mà hai con có định làm gì thì mẹ sẽ đến à, giữ chi chi cho nên à, hôm nay ba mẹ chồng mình đến giữ chi chi cho hai vợ chồng đi hẹn hò mọi người hôm nay Anthony có đặt một cái nhà hàng steak ở cũng xa nhà lái xe khoảng 40 phút à, đây là một cái nhà hàng Anh ở vùng nông thôn nha mọi người chứ không phải là thành phố cho nên là lái xe nãy giờ mọi người thấy là ở vùng nông thôn không đó đi cũng hơi xa à, mình chưa có đến đây lần nào hết Tony nói thì ở đây thịt bò rất là ngon cho nên là hôm nay sẽ đi ăn thử mọi người mặc dù là kết hôn đã 4 năm rồi mọi người nhưng mà hai vợ chồng mà sống chung với nhau thì có khoảng à, một năm rưỡi thôi một năm 8 tháng là từ lúc mình sang Anh đó các bạn còn à, lúc trước là khi mà đám cưới là đám cưới ở quê của Kim à, Kim ở Bến Tre cho nên là tổ chức đám cưới ở quê sau đó thì à, mình có bầu mình có bầu chi chi thì mình muốn à, sinh con ở Việt Nam mọi người tại vì à, sinh ở Việt Nam thì sẽ có người nhà chăm sóc nè cho nên là đợi sinh con ở Việt Nam là sinh chi chi ở Việt Nam xong rồi làm giấy tờ cho chi chi cũng cũng khó nữa nói chung là cũng gian nan nhiều thứ lắm kết hôn xong làm giấy đăng ký kết hôn là đã khó rồi hen xong rồi tới làm giấy khai sinh cho chi chi cũng khó nữa tất cả cái giấy tờ gì là đều phải đợi Tony qua đi lên lãnh sự quán ờ, Anh ở trên Sài Gòn đó có Tony qua mới làm được sau khi mà làm xong cái giấy khai sinh đó, thì tới làm ờ, visa Chi Chi thì Tony đã làm passport của anh luôn rồi nhưng mà làm visa cho mẹ là làm visa cho Kim nè cũng rất là khó luôn cũng cần thời gian nữa à, và cái khúc mà tới đến bệnh dịch đó thì mình lại không muốn đi mình muốn ở Việt Nam mình chờ khi nào hết dịch nhưng mà Tony nói à, ở xa như vậy á à, nhớ con nhớ vợ cho nên là muốn phải làm visa liền để đi qua là lúc đó à, sợ làm visa không có đậu á cho nên là Tony đã thuê luật sư sư ở bên Anh à, làm giấy tờ giúp cho nên là sau khoảng hơn à, 6 tháng á là làm giấy tờ cũng xong rồi đi qua bên Anh thì cưới nhau là 4 năm nhưng mà sống ở Việt Nam là hơn 2 năm rưỡi rồi mọi người lúc mà qua bên đây á là Chi Chi 2 tuổi ở Việt Nam 2 năm cho nên là chỉ nói tiếng Việt không á cô chú cho nên là khi mà Chi Chi qua đây á, ba với lại bà nội nói chuyện à, tiếng Anh thì không có hiểu gì hết. Cho nên ba cũng à, hơi lo lắng là đi học thì sợ không có hiểu. Nhưng mà bây giờ sau khi mà sống ở đây hơn một năm á, thì bây giờ Chi nó chỉ nói tiếng Anh thôi cô chú. Nó không có nói tiếng Việt nữa luôn. A boat. no? Honey? Really? Cái gì mà nó khó đọc oh dữ vậy trời? Oh my god. Taxi? <laughs> Taxi pa, for Yin. Pa Po. Pa Bold. It looked like they make the electric look in Kenya. It is solar panels. Yeah. They, they uh, power their power their houses by the light, by the sun. Đây có nhiều cây lá phong quá. Sao mỗi lần mình thấy cây lá phong là mình nghĩ tới ờ, hàng mặt tử không biết nữa nó có ảnh hưởng gì tới hàng mặt tử đâu. We're going up this hill now. try coming up here on your bike. Yeah. Electric my, bike, okay, maybe. I got my electric. Good idea, buy electric bike. Many, many years ago, mum and dad nearly bought a house. Yeah. Yeah, yeah. Right. Yeah. Nice houses. Expensive though. Now look, gets bigger, look. Honey, look down there, look. Oh, yeah. Dạ. See, look through the gap. Now look. See? Good. See? Yeah, we got a cow over there. Phía bên đó là giống như cái thung lũng. and things. And where we're going to eat is just here. Yeah. we can on the way out we can stop and look. When we go, we're going to stop here because we're eating here. Look. Stick hound, look what. Do you know anything? What? You are. Well, I love you very much. I know you're crazy. crazy, crazy. It's like uh, Dave's car, but bigger, look. That's how big it is. Big car. Steak house. Cái này là nhà hàng. Nhà hàng này ở ờ, vùng quê nông thôn. Giống như là đặt của người Anh luôn đó mọi người. Oh, Thank you. just push button to open now. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and the blast. Sleepless nights and Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need That is good. What you need Alright, thanks. Do you want to yeah, sit on the other side, babe? Okay. Yeah? Okay. Can I start off by getting you some drink? Um, yeah, what do you want? What do you want, sweetheart? Um... Drink some wine. Would you want some Prosecco? Okay. Yeah. So we do two types of Prosecco. We do either the house Prosecco and we do the Fresno Prosecco. Uh, do the Fresno, please. The Fresno. Do you want the rosé yeah. or the white? So many questions, <laughs> From rosé or do you want white? Uh, rosé, please. Rosé, you've you got some table water? Uh, what have you got? Um, are you talking by the... Oh, sorry. The, um, the Prosecco, is it by the glass or by the bottle? The rosé is by the bottle. Right. The the white Fresnay is by the glass and the regular house is by the glass also. Oh right, okay. Because only I got to drive, so do you want? They only do the uh, they only do the glass on the white. And what um uh, what uh, lagers have you got? We've got Peroni, Estrella, Amstel. Uh, I'll do a pint of Amstel, please. Pint of Amstel, and you still want some table water? Or... want some water, honey? Yeah, please. Do you want still or sparkling? us do. And some still water as well, then please. All right, thanks. We don't have to have Tiki here playing with all uh, playing with the salt and pepper. Hello mọi người. Thì uh, hôm nay em có trang điểm một chút xíu nha các bạn. Bình thường là rất là lười trang điểm luôn, nhưng mà hôm nay uh, là một ngày đặc biệt cho nên là cũng bôi son trát phấn lên một chút xíu xà lách này giống như là người ta cắt nguyên một cái mảng xà lách xong bỏ vô luôn nè. I'm going to do a lot job on it. Yeah, no. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. past I close my eyes, embrace the glass. Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need have no sin. But maybe there's magic, believe you could have it And I know of sadness, the anxious and panic Soup is also very good.